bên đang đón dâu dồn tiếng cười vui tôi làm thân khách đến chúc phúc mà thôi quà tôi mang đến trao chỉ mỗi hoa bằng lòng bởi mình nghèo nên chỉ đứng nép ngoài sân tình xưa đã phai nay bàn tay nàng vui với ai em giờ đây đã quên mùi tình thơ âu thôi đành mang đớn đau cho người vui tròn đến kiếp sau xin mình tôi ôm lấy ngàn nỗi tình ơi sao có câu đời lắm bề dâu nên cuộc đời nỡ lay mất môi tình đầu tình em như bóng bay tôi nữ trôi ngoài thôi muôn đời tôi chỉ giữ môi bóng mình thôi em giờ vui áo hoa niềm đau xót xa âm thầm tôi đứng yên nỗi buồn soi đã tôi và em chẳng xa nhưng vì tôi ngại nên đứng xa tôi đành ôm tiếc nuối một giấc chúc em duyên giàu cao đẹp đôi với